Khi cho bé sử dụng nhà vệ sinh, bạn nên cẩn thận. Rất có thể bồn cầu là nơi ẩn náu của vi trùng. viên vệ sinh mới giúp tẩy bồn cầu hiệu quả hơn hẳn. Với miệng vòi đặc biệt, tẩy sạch những vết bẩn khó nhất ở những nơi tưởng không tẩy rửa được. Và diệt sạch vi trùng mà không phải nước tẩy nào cũng làm được. Giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ và tươi mát, bảo vệ cả gia đình khỏi vi trùng. Hãy dùng vi vệ sinh mới, tẩy sạch và diệt trùng.